bạn à, đã trở lại với channel của mình thì mấy ngày nay xăng đã không còn nữa các bạn xăng đã hết đó. một vài cây xăng đóng cửa thì tình trạng mà đổ xăng rất là phức tạp thì không hiểu được là nguyên nhân gì sao là như vậy ví dụ như xăng nó tăng xăng giá xăng thì à, do nhà nước quy định đó các bạn thì à, giá xăng hay là chiết khấu thì cũng được do bên nhà nước họ sẽ quy định thì xăng tăng hay là giảm thì cũng do nhà nước quy định cho nên cái chuyện mà lỗ thì mình cũng không gành lắm là như thế nào với lại á, cái giá xăng dầu á hầu như là người dân họ đâu có quyền quyết định hay là trả giá được các bạn ví dụ như tăng thì họ cũng phải chịu họ phải đổ thôi chứ đâu phải là tăng lên rồi họ không đổ họ đi đổ chỗ rẻ đâu các bạn nó có một giá à. à cho nên là tăng hay là giảm đều người dân đều không thể nào mà, mà quyết định được cho nên ví dụ như giá mà nó lỗ à, thì nhà nước tăng giá lên một cái để cho người ta đổ xăng à, dân đâu có ý kiến gì đâu thì doanh nghiệp cũng có lợi mà xăng cũng có được đổ rất là đơn giản mà không biết à, tại sao lại không à, không tăng giá nếu mà lỗ thì không tăng giá hay là như thế nào à, thì câu hỏi mình ở đây hay là thật sự là hết xăng à, hay là thật sự là hết xăng thật đó thì mình cũng không gành lắm nhưng mà mình thấy là à, nếu như mà thật sự là lỗ thì nhà nước chỉ cần tăng giá lên là xong đó và doanh nghiệp có lợi thì họ sẽ mở bán tiếp đó chứ đâu phải tăng giá lên là người ta người dân người ta được quyền trả giá à, à, giảm xuống hay như thế nào cái giá xăng giá dầu giờ hồi trước ví dụ như tăng lên ba chục hai mươi chín ba mốt gì đó thì người dân chỉ biết chờ đợi cái nghe cái tin là à chiều nay tăng giá hay là chiều nay giảm giá rồi người ta cũng vẫn phải đi đổ bình thường chứ họ không có thể nào họ nói ừ không tăng giá không được nghe phải phải giảm họ không có quyền đó các bạn cho nên là sau lại để cái tình trạng là doanh nghiệp đóng cửa và không có xăng đổ à, ship hàng này nọ kia rất là phức tạp thì ờ, mình cũng không hiểu mà mấy ông nhà nước tới giờ ông cũng không có một cái à, giải pháp gì để mà à, giải quyết được cái tình trạng này luôn à, cũng không thông báo ở giờ phải tăng giá đi à, thì để giải quyết được cái tình trạng này hay là nếu mà đã giá nó đã ok và chiết khấu ok đã có lời mà doanh nghiệp nói là lỗ thì xuống kiểm tra xem thì phạt rút giấy phép hay gì đó mà cũng không thấy động tĩnh gì đâu các bạn thì không biết thực hư nó như thế nào thì à, theo mình là nếu mà thật sự là lỗ thì nên tăng giá rồi người ta đổ thôi có gì đâu tại vì giá đâu có ai quyết định được đâu mình người dân đâu có quyết định được nên kêu giá nhiêu thì phải chịu đổ nhiêu thôi chỉ biết ừ giờ nó lên giờ nó xuống giờ nó lên giờ nó xuống chứ đâu phải là cây xăng này đổ mười hai hai chục cây xăng kia đổ ba chục đó cho nên là còn cái việc mà petrolimet mà nó có hàng các bạn petrolimet là cái công ty lớn các bạn và của nhà nước đương nhiên là nó phải có hàng rồi nếu mà nó không có hàng là coi như mấy thằng kia là lụi hết rồi đó cho nên các bạn cũng đừng thắc mắc là tại sao thằng tư nhân và cái thằng nhà nước cái thằng tư nhân có hàng mà thằng nhà nước không có hàng lúc nào thì nhà nước nó cũng phải được ưu tiên trước cho nên là cây xăng của nhà nước là lúc nào cũng có hàng cho nên trong cái trường hợp mà nhiều cái xăng đóng cửa thì các bạn nên chạy vô cây xăng nhà nước thì lúc nào nó cũng sẽ có hàng à, còn à, việc mà tư nhân với nhà nước thì nó cũng giống nhau thôi các bạn tại vì cái cái giá xăng là giá chung cây xăng nào cũng giá đó hết nó có lệch cũng lệch một chút xíu siêu thôi mấy chục đồng vậy đó thôi chứ nó không phải là nó lệch mà bên chỗ bán hai chục chỗ bán hai ba đâu các bạn à, thì tư nhân với nhà nước thì đều là bán chung một giá chiết khấu có thể là trên lệch khác nhau chút xíu chứ nó phải là một chung một giá à, chỉ đơn giản vậy thôi đó thì mình cũng đang trông chờ những ngày tới coi cái cái bên phía à, nhà nước họ à, sẽ xử lý như thế nào một là nếu mà thực sự không phải là lỗ mà là găm hàng thì rút giấy phép còn nếu thật sự mà lỗ thì cũng phải tăng giá lên để cho doanh nghiệp người ta sinh sống thì tăng giá lên là xong thôi có đâu gì đâu người dân đâu phải tăng giá là người ta không đổ đâu tăng giá lên người ta buộc phải đổ đó là cái mặt hàng thiết yếu mặt hàng cần thiết chứ Ờ, bây giờ họ không di chuyển được họ không đi lại được thì còn nó nó, còn lớn hơn nữa mà ví dụ như xăng tăng lên một ngàn hay hai ngàn á, nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến người ta tại vì tính đi bằng km đó, nó lâu lắm đổ 100 ngàn đi nó cũng lâu lắm chứ không phải là nó ấy mười đổ 101 hay trăm thì nó đi cũng rất là lâu nó cũng như nhau cái cái giá cả vật chất ờ, khác ăn uống sinh hoạt khác này kia đó nó mới là là ảnh hưởng nhiều chứ còn xăng thì nó chỉ ảnh hưởng ít thôi nha các bạn đó. cho nên là à, mình thấy là nó cũng có nhiều cái à, vấn đề cho đây mà cũng không có giải quyết được các bạn không biết là cái nguyên nhân như thế nào ừ, chứ còn mà giá mà tăng hay giảm thì người dân chỉ biết đi đổ thôi chứ không có nói nhiều cho nên là à, xử lý sao đây đó, thì mình cũng đang trông chờ những ngày qua thì không biết ý kiến của bạn như thế nào các bạn cứ phải cứ bình luận ở phía dưới xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn